cho cho, cho bạn đấy nhá ồ ờ. thế thời gian này con nghỉ học à như nào Đây con sắp sạch chưa à, ừ. sinh sinh là <laughs> cả đừng để sinh có để chào chào dạ, mọi người đâu vâng chào các cô các bác ừ. còn nhớ uh, em nhớ sinh hỏi chào chào các cô các bác ừ. con chào các cô các bác con chào các cô các bác ừ. đấy sinh rất là ngoan nhá. Vâng, gian kênh này nha, khoan rồi Thử cho ý ý Thử ý rồi, thử ý chỉ múc cơ vào nhé thường mấy mét thì chứ ít chút xinh này cái này là chan như này có chan mà ăn được không khô ăn được đâu dân tàu mông thêm dân thêm dân tàu để ờ, ờ, giờ đống mấy mét không no để đống có mấy mét không no có mấy mét không ờ, no thì có mấy mét ừ, thì tao ăn đũa ăn sao được em tưởng ăn đũa được không thế thế thế không ốt mình phải học khỏi sơn ăn đồ rồi đi tao thì ăn mới được nó đỏ Mời mọi người nhá Thử xem rượu Thử, thử, thử tí vâng, Mình nghĩ là có ít dòng chua Ô, ngon mà Chưa ra ở nó mà một chỗ sẵn thì chứ Em thấy ngon mà Ngon cực Hay là tay mình à? nước canh này nhỉ chú sẽ từ từ nhé vâng đúng mà miết từ từ bình thường họ ai ăn canh nhạt đây là canh gà là ngon quá rồi em canh nhạt cơ ừ, lần đầu tiên ăn lần đầu... mà cảm giác ngon thật thế ừ. là mình chắc là lạ miệng <laughs> ăn như nào ấy lần đầu tiên ừ. ăn như nào anh ngon mà Mới em ngon thấy à? ngon à nó bị vâng, bùi cái, bùi à. cái này nếu mà không biết ăn thì sặc sặc đúng rồi nó có nước hơi sặc thôi ừ. Vâng. ăn nhanh quá thì nó <laughs> sặc có nghĩa là nhai nhai nhai bột thơm kiểu là còn nước vậy canh là không không sặc nhưng không canh mà nói là bay ra khỏi ngôi ngoài mình ăn thì mình mình không được nói chuyện nhiều <laughs> nói chuyện nhiều là nó bị sặc ừ. xin chào quý tính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang, cuộc sống vùng cao. Xin chào quý vị khán giả nhé. À, hiện tại thì à, Giang à, với anh Sơn đang có mặt tại à, khu vực à, Niêm Sơn. À, cũng khá là lâu rồi, cách đây một năm rưỡi thì Giang có vào chia sẻ một hoàn cảnh của gia đình nhà cháu sinh và cháu dợ là một côi à, người à, cha mất sớm và mẹ bỏ đi lấy chồng ấy. Hiện tại hai cháu đang ở với bà thì Giang cũng muốn là cùng anh Sơn hôm nay là cũng vào thăm cháu à, với hai là xem lại cái cuộc sống của gia đình cũng như kinh tế của gia đình trong thời gian vừa qua con bò nó đẻ chưa à, hai nữa là Giang cũng muốn vào thăm à, gia đình nhà, nhà em Mỹ à, thì Giang với anh Sơn có <laughs> nghe là là câu chuyện em Mỹ là cũng đã ăn hỏi rồi và cũng mừng cho em đó và anh Sơn cũng muốn vào để xem biết cửa biết nhà còn em mình thì hiện tại thì đang làm ở dưới Hà Nội lại không về được Đấy, quý thính khán giả nhé và hiện tại thì à, Giang với anh Sơn là đang đi trên con đường khá là đẹp luôn cảnh của nó rất là tuyệt vời có những cái hoa chầu cây chầu này đang bắt đầu rụng lá đấy à, xin mời tất cả quý vị khán giả trên kênh của Sang Giang tiếp tục đồng hành cùng hai anh em vào trong nhà em Mỹ nhé và cháu Trinh cháu dợ À, trước khi ờ, vào nhà em Mỹ thì cái con đường này sẽ ờ, chạy vào nhà cháu sinh cháu dợ trước thì hiện tại thì Giang với anh Sơn sẽ vào nhà cháu sinh cháu dợ trước và cũng là lần đầu tiên anh Sơn vào vâng, đây đúng không nhỉ? Em cũng xem trên video nhiều ấy. Thì hôm nay muốn vào xem hoàn cảnh thực tế của ba bà cháu như thế nào và xem ba bà cháu từ hồi được các mạnh thường quân hỗ trợ thì mình xem kinh tế có phát triển làm ăn như thế nào thì mời quý vị vào xem và thăm gia đình ba bà à. cháu nhé hôm nay cũng dẫn anh Sơn vào thì à, không không có gì đâu thì à, <laughs> mấy anh em là mua ít <laughs> đồ ăn cho ba bà cháu và lại bánh kẹo cho các cháu nhỏ ấy ừ. Trong này Đây là nhà ba bà cháu là anh Sơn ạ Đây, ừ, đây, à? đây à? Vâng Đây là nhà ba bà cháu Và cũng có rất là nhiều quý thính khán giả Ngày trước là muốn bảo em làm nhà hoặc là làm cái nền đấy ừ. Thế rất là là khó hơn bà và cháu nhỏ. ừ. Chào bà Ôi, nhá bà nhá Ồ, em mọi người nhà Ô, bà là nhà ừ. của ờ. các cháu đông đấy Sinh giờ rồi, ôi Đấy, cháu sinh đây Ồ, oh, cháu sinh này nhìn ờ, xinh gái lên nhỉ bà nhỉ? Khỏe là con ờ, cháu dựa đây. cơm chưa? Cháu sinh là bà. Mọi người chưa nào máu chưa? Bà nào máu chưa? Con nào máu chưa? Ăn ăn cơm chưa? Rồi. À, à con ăn rồi à? Đây cho mọi người xem đây là cháu sinh này. Ồ, đấy cháu sinh chào chào mọi người đi. Sao oh. con học lớp 6 như chưa? Vâng. Ồ, giỏi nhỉ rồi đấy. Cháu sinh nói tiếng Kinh tốt mà. Hôm nay là con nghỉ, ờ, nghỉ buổi trưa à? Cháu đi học không? Có. Ừ. à đây đây đây chú chú đây. sơn có kẹo ờ, phát cho cháu thạch này để đây cho Mà, các cháu bánh kẹo nhá Ừ. Ờ, móc ra chia cho cho bạn nhé ở đây ngoài đây, đây này cái này Dựa này đấy nó chia kẹo này cho cho cho, cho bạn đấy nhá ờ ừ. thế thời gian này con nghỉ học à như nào đấy con có sạch chưa à, ừ. sinh sinh là <laughs> cả đừng để sinh có để chào chào dạ, mọi dạ, người đâu chào các cô các bác ừ con nhớ em, à, em nhảy sinh hỏi chào ừ. chào các cô các bác này con chào các cô các bác con chào các cô các bác ừ. sinh rất là ngoan nha đây là có bây giờ, bây giờ, giờ đồ ăn cho cho bà nhá rồi rồi <laughs> ôi giờ đây <laughs> bạn ở đấy rồi tí bóc kẹo xong là ba bà cháu ăn cơm chưa làm máu chưa rồi à rồi à ồ ấy này là bác sơn tận hà nội lên thăm các con nhá ừ. đấy nhớ bác sơn nhá lần sau có xuống hà nội hay đi đâu gì đó gọi bác sơn ừ. đấy À đây con thức đây, ăn. Đây, ăn cho con biếu ờ, bà bà nấu cơm nhá. Nhiều thịt đậu. Rồi, đấy, và... à, anh Sơn nhá, có phiên dịch cho cho bà biết đây bảo anh Sơn ở Hà Nội. Ừ. Con phiên dịch cho bà ấy bảo. Ừ. Đấy ừ. gửi. Chưa chưa chưa nấu cơm à? Chị chưa nấu cơm à? Chưa. À đấy à? Ôi hơi tối nhà nhà đấy nhỉ. Cũng này mở được không? Cửa này xinh con. À đấy à? Mở ra thoáng thoáng nhà tí. Ồ, đấy. Cái này là mới rào à? Đúng không? Con mới rào à? Ồ, oh, để nuôi gà Con ờ, nuôi nhiều gà không? À? Thì trước là thế bảo xa Giang thế bảo là cái mạnh thường quân của chủ anh Điền Vũ hỗ trợ ờ, vật nuôi bò biết à. như nào khối gia đình như nào. Ờ, ờ, nói chuyện chưa sơn sơn hỏi kìa. Thì con trước bò bò nhà cháu nuôi vẫn còn chứ à? Nó đẻ con nào chưa? Đẻ một con rồi. Đâu con con đâu rồi? Còn không? Dạ, con 我滴答啦，我没。À à, bán à? Đi ra là Không phải Đám ma thì lấy bố Đám ma ai? Đám ma bố À Đám ma khô à? Vâng Ma khô thì lấy bắt con ờ, thịt con con bò nhỏ à? Vâng Thì còn con bò mẹ đâu cho chú xe chú xem nào À dân dân dân dân bò nào nấm cho cho cho ai nhỉ đang cho ông cho... à con bố, bố đang mang cho bố là bố mà khô mà khô ờ, cháu sinh là mất từ từ, từ nhỏ ừ. lúc mấy cháu mà sinh ra mà ừ. à đây có một cái à đây có một cái béo cái nhờ bà nhờ ừ. nhờ con nhỉ béo ừ. nhỉ chịu khó chăm nhỉ sinh chịu khó chăm lắm à, đó. mic nữa để trông bò đây là con bò là của nhóm Mac đơn đúng không với anh Đình vâng. Vũ đúng không hỗ trợ đúng không Đình Vũ là chị Anh Ngọc ấy. à chị Mai Ngọc à. Vâng thế là cũng đẻ được một con đúng không nhưng gia đình lại lại ờ, làm ma khô ở cháu ở con dạ. à chắc là ông lọ ông, ông to rồi mới làm ma khô chứ đúng không bò to đúng không dạ. à thế là cũng lớn, lớn đẻ to rồi đẻ được ờ, mấy mấy tháng này con nhỉ đẻ thằng mấy con nhớ ờ, không, nhớ nó được mấy tuổi con con bò được mấy tuổi không, không nhớ à. năm hai năm ừ. hai năm thì chắc phải được năm thôi bò thế là thế là gia đình là cũng cũng phát triển là cũng được cũng là được nó có bò đẻ rồi cũng được đi ừ. bắt về xong là nuôi thêm một cái con con con bò của người ta cơ anh sơn ạ ừ. mà người ta cũng giả cho một chút thôi nuôi dế nuôi dế đấy ừ. bảo là, là thôi thì bà chịu khó là chăm con bò xong này à. hai cháu có kinh tế để để phát triển hay là có tiền ăn học ấy ừ. Thế là bố làm ma khô thì phải chịu thôi thì, uh, anh bảo kinh tế bây giờ chỉ dồn hết vào ờ, bà bà nuôi cháu mà hai cháu mà nhà nuôi lợn không con không Không nuôi lợn à? Vâng ừ. Có mấy con gà thôi nhỉ? Còn gà không? Còn Có. nhỉ? À. Gà chắc mình nuôi bên này xem cũng rất là gà. quan tâm ờ, thương cháu ờ, ngày trước là là là cũng có nhiều cô chú ở dưới Hải Phòng bên ngoài nhận nuôi ấy, nhận nuôi con gà. ấy xong là có hỏi không có gà mấy thì mọi người đồng ý à, không con, con à khóc, con không Ô. đi xa đúng không không nhớ à à bốn con bốn con gì à? bốn con gà <laughs> năm con à kìa kìa kìa nào góc kia năm mươi ba xa đâu nhỉ ừ. ừ. đó là bà nãy là vừa đi nương về à? đúng không con, ờ, vâng. con hỏi à? hỏi bà vừa đi nương về à? vâng phiên dịch ấy phiên dịch hỏi bà chú muốn hỏi bà nên là bà vừa đi nương về à? phiên dịch lại tính vâng. thầm mong ấy chú ấy hỏi ấy để cho bà trả lời ấy Hồi ông hỏi chín luôn hả? à ủa à mùa chọc bắc cửa lò mùa cá chọc phao chọc bắc cửa lò chồng ngô chồng ngô chồng ngô ờ mùa chọc bắc cửa lò sinh là hơi ngại chứ còn sinh sau này mà lớn lên đi làm phiên dịch thì tốt ba là trồng được mấy cân giống à mùa trò là chọc bác cửa tua hả tại ừ. ba là trồng mấy cân giống ngô bỏ trò đó đây cho bắc cửa bác cửa u tí gì tao trò u trò không mẹ mẹ ní bé ít à không nhiều à mấy cân được mấy cân giống? Hỏi bạn mấy cân giống? Ừ, không phải kia. Ờ. mà chứ gì tao chó À, thế là ít ít, à. ít ít lương nhỉ? Ừ, ít lương là chỉ tao chó. Mẹ mẹ, có cửa mẹ mẹ dạ, vất vả. Có cửa mẹ chó. ô bò nông cái này. Ôi rồi thế không đủ ăn rồi. Ba bà của của Sinh là năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Chú quên mất rồi. Ông ơn đã sống. Ông ơn đã sống và cô trâu chào chị xong Ồ. Bà 65 tuổi. 65 tuổi. Ồ, đấy sinh sinh dịch tốt đâu. Các bạn thấy Nó là chịu khó học nhá. Vâng. Học sau này thật giỏi. Là lâu của chị tao là uh, xuống Hà Nội học này. Đâu? Là lâu chị tao luôn quên lìa ta à. mà thích chỉ trong cánh nhủ. Bà con nói gì? Bà bảo là cái nhà nhà hỏng hết rồi. À, cái chuồng hỏng hết à? Ừ. À trồng từng nhà nó hỏi bà là trồng ngô có đủ ăn không bỏ cho bác phải sắn luôn bác cửa, chỗ ô mà chị tàu à ừ. đủ ăn không? Dạ, tụi mình bảo hai cân không đủ ăn. Mùa cả ta mà ba bảo hai cân không đủ ăn. Ờ, à, u có hai cân giống thôi à? Hai cân không đủ ăn à? à. Vâng. Ờ, mùa đói mà. Hai cân thì không đủ ăn thật, hai cân giống ít lắm. Ừ. Mè mè đúng không? Mè mè, mè, mè bóc cỡ. Ừ. Ờ. Còn gà không nhà nhà con còn gà không? Còn còn đây gì nếu mà hôm nào ấy chú vào chú sẽ mua ít gạo nhá vâng. ở ừ. ờ, mùa này đang à, đói mà Ừ. mùa này mới là mới là mới mới gieo trồng trồng bây giờ Đấy là bà cũng cũng nói luôn là cái cái cái nhà này này Sơn. Ờ. Đây là, là cũng phải hai năm rồi hai năm đúng không? Mưa, cũng sửa lại cũng phải có tiền mới sửa được. Ừ. Tại kỳ hạp ừ phấn mù hậu ừ. dưới đại rồi siêu vèo vèo ấy đây này. trống này bên này bên này là không nuôi lợn không nuôi lợn. À. thủng này lên này bên này này, ừ. kiếm được đâu cái ván này nhỉ đây cái hôm nào liên bán chứ họ mua cho bán đấy liêm sơn họ bán à. cái này phải ờ, gia cố lại những ừ. người đến giúp đây chỗ này là bây giờ mà gia cố là là nuôi nuôi lợn ở đây được này rồi ừ. Vâng. Chắc là nuôi bò trước con bò bên bên này bên này là nó ấy nhiều nó bị dẫm rồi, xong bây giờ thịt đi là nó bị như này. À, cháu học lớp 4 nghe chưa? Ồ đấy mọi người thấy nói trong không thế mà cháu lớp 4 cơm đâu. chưa? Con thế ai hỏi phải là lễ phép như chưa? Dạ. Nhắc học Sinh mà lắm. Ngoài là rồi phải là cháu rồi như chưa? Ừ. Thì ừ. đi học cô không dạy thế à? À, mình phải nếu mà ai hỏi mình phải lễ phép chào hỏi như chưa con? À, đúng rồi chưa. Ừ không được nói chúng không thế không ở thôn ha cá là sinh này là à đây là đây là đậu, đậu luộc đây đây. đậu luộc đậu luộc đây đây. em bảo chưa ăn cơm mà gia đình này chỉ có ăn à, mềm mềm đậu ừ, tàu ừ. đậu này là đậu nhạt canh nhạt ừ. ừ nhạt con tí nó bảo bà con bảo bà lấy thịt nhá miếng đậu làm ăn nhá vâng. chỉ bảo bà bà rửa con lắng nó hỏng con nhá làm ờ, là ăn nó tí nó tí đấy à, chú với chú sơn là cũng bà trong kia thôi ừ. Vâng. bà ờ, vào trong nhà, nhà... cơm này nghỉ đấy là thăm mình à? một chút đâu rồi cũng lên cũng có nhiều người muốn muốn muốn biết là cuộc sống sinh như thế nào học có tốt không thế có được bằng khen chưa chưa không, chưa được phải ờ. cố gắng nhá dạ. ở đây có điện chưa có điện nước ở đây điện nước điện lưới con bắc điện nước à điện nước à, à. Nước có ra đâu nên là cái là sinh rất là ngoan và lễ phép nhưng ở đây khu này là có điện lưới chứ con đúng không dạ. à nhà, nhà mình không không có điều kiện lắp điện điện lưới à Thì điện dùng điện nước à thế là anh em cũng ờ, xin phép thôi nhỉ ừ. à, ờ, sang thăm bên uh, gia đình nhà em mình đó để cho cháu với bà uh, nấu cơm ăn nhá nào mà ăn cơm nhá xong nghỉ là đi giúp bà nhá ừ. à, con đi học về thì ở nhà mình làm việc nhỏ thôi tuổi nhỏ làm việc nhỏ ấy thì theo sức của mình còn có công việc chính của con là về học hành đấy rồi rồi à? Ui giỏi lắm. Giỏi cơm rồi rồi. Sinh này giỏi mà vừa duyên cũng ngày trước là có nhiều bác Hải Phòng nhận nuôi này không chịu đi. Các bác ừ. ở đây là cho đi nhưng mà không đơn giản mà đi đâu. sinh khóc mông thì không bao giờ khóc mà đi. trốn vào rồi đấy còn còn giận giận em à. Ờ bỏ đi không. À thấy cái điện thoại của con đâu làm sao lại đâu rồi? Cho Em đưa cho chị. Được. À, vẫn dùng được cái gì? Vâng. Mà đưa chị dùng à? à. Vâng. À đấy cho em mua cho đưa tại vì là con nhỏ không nên dùng điện thoại phải lớn lớn mới dùng được à, ừ. thôi không sao ừ. thì lúc đầu em mua là để liên lạc với sinh dưỡng ấy bà để không nói được tiếng kinh thì em muốn hỏi thăm là sức khỏe như thế nào để chú điền vũ mới tặng ừ. đấy là em trực tiếp là đưa cái mèo vàng mua đây không đi cùng sinh như đó rồi thì thoảng em điện vào để là con bò nó như thế nào ừ. cuộc sống bà cháu hàng ngày ấy không ấy thì chú Điền Phú em nói ừ, nói mình nói chung là mình cũng hạn chế trẻ nhỏ cho dùng những tiếp xúc đấy hạn chế ừ. Ừ nhưng mà sớm quá thì đúng ừ. nhưng mà đôi khi nhiều cái nhiều người kinh người ta cũng giờ dùng sớm con này cũng khó đấy rồi đến lúc mà các cháu em cũng muốn cho các cháu biết internet để sau này các cháu giỏi như thôn hai cá anh thấy không có cháu nào mà mà mà trò chuyện được như sinh bảo à, hầu như là không biết tiếng thằng nào đấy mà sinh thì rất là có duyên các cháu đi học thì biết hết tiếng rồi à. bên kia là không biết, à, không biết. thế thôi ba ba cháu ờ, ấy đi ăn cơm đi nhờ để nấu cơm ừ. ăn đi nhá và vâng, tôi dạ, xin nghỉ xin phép nhá ừ. ừ. để tôi một chế nhá một chế nhá một chế chế nhá con về nha bà nhá dạ. rồi chú về nhá cố gắng học nha con nhá dạ. ờ chú đi xuống nhà đấy tí cố gắng học nhá được nhá ông muốn nghe lời bà này bà này bạn này ờ chỉ lấy cháu <laughs> mưa tàu à, con, à, sau khi mà Giang với anh Sơn ở nhà cháu sinh cháu dở về ấy, thì anh Sơn cũng đã được uh, biết về hoàn cảnh của cháu sinh cháu dợ nhỉ đúng không nhỉ đấy thì uh, tiếp tục là anh em mình uh, sẽ lại vào nhà em mì để thăm uh, lại gia đình nhà em mì và tất cả mọi người trong này không biết là thời gian này mọi người cuộc sống ra làm sao nữa ừ. tiếc đây đây là nhà mì này mì cũng cũng ở căn nhà tình tường mà tình tường này nhà tường mát đúng không Ồ, chào em nhá chào em nhá ừ. ờ thế gia đình khỏe không dạ, dạ, à, bố mẹ ừ. nhà không ô oh, oh. máy này sáu à, chào bác oh, dạ, à, chào dạ, chú nhá khỏe chú nhá à, vâng, rồi vâng, dạ, chú nhá vâng vào nhà có đấy cô nhà không cô đi làm à đi làm à tí tí bốn bốn này kiệm vậy bốn dễ thương không trong nhà nhá bình bình ui ơi đẹp mẹ mẹ ôi mẹ à khóc cho xanh cho xanh chưa kể nó chú sẽ để cho kỹ ừ ờ, chị biết nói chị biết nói à? à cho nó cái thạch ừ. anh cái thạch ờ. ừ. ờ. đi đi ơ có tí là nó cũng gửi gửi hết cho đi vào được mà cả túi kẹo nữa bỏ hết vào trong đây vâng. thôi đi vào nhà em ơi ừ cho em nhá ừ. Ê, nhà mỉ uh, à, à, như này thôi ờ chào em nhá khỏe không <laughs> đây, dạ. đây là anh trai của Mỹ dạ. Anh trai đây là vợ của, của anh trai Vâng. Nếu chú Sơn tí nữa thì ờ, trò chuyện nói sau nhỉ. Vâng. Anh không cần phải giới thiệu nữa. Vâng. Thế còn anh thì biết rồi. Vâng. Dạ. Nhưng mà nhiều rồi. Hai ba lần rồi. À đấy. đây có cái à, thịt thịt, thịt, thịt, ờ, thịt Giang thịt, thịt, thịt Giang luôn với đậu này. Thì à? Làm luôn. Thịt, làm, làm luôn ừ. ừ. còn này, này, bánh kẹo anh có thể đưa hết cảm ơn một chỉ là một đậu đấy con của ô ừ. chào cô cô đây là con này em cô vừa nghe dòng nghe dòng nên tới là cảm cảm ơn chú sinh nhá vâng à. vâng vâng chị nhá à. đây là mẹ mỉ đúng không ừ. cô đây không biết tiếng luôn không biết tiếng đúng không rồi rồi rượu rồi đây sơn đầu tiệm thoải mái hả ai ừ. ai nhiều thôi ớt thả luôn đi nhá thả đâu rồi ai à, chú à. nuốt trong lào đều nhỉ <laughs> thuần lò chứ nghiện mà còn tí tí nữa mọi người làm tăng uh, ờ, cháu xin bát cơm đây đâu anh trơn đây có có có xin bát cơm nhé bát mèn mén nhá có mèn mén thôi à, mèn mén à, à. đấy <laughs> nấu phải nấu cơm rồi <laughs> à. Ôi anh Sơn là lâu lắm rồi ừ, Lâu lắm phải đến 2 năm nay vào nhỉ? 25 nhỉ? Anh Sơn thì lâu lắm không xuống. Anh phải 2 năm nay vào đấy. Là anh ra nữa. Ờ, anh... Em Sơn là không không không sống một mình. Em đã sửa ấy... Bỏ ra Mỹ là đua đi đua về Mỹ đâu có tiền là anh Sơn không không biết nhà Mỹ đây đâu. vào rồi. Vào rồi. Vào 30 lần rồi. Không không thấy một lần thôi. 30 lần rồi. Không à. thấy đấy chưa đấy chú bảo không thấy mà đấy bảo. Lạ mà. Không nhớ đúng không? không nhớ rồi thế không nhớ rồi. không nhớ chứ cũng gặp ở trong nhà bí thư mấy lần rồi ừ, thế ừ. ờ, cháu mỹ ở ngoài kia thì em nghe nói là, là, là cháu cũng uh, ờ, ờ, dặm ngõ sắp phải lấy chồng à thì uh, tình hình là, là chắc là cháu chưa đủ tuổi đúng không bỏ nó chỗ đột tuổi mà thì à. co thì Được là em đi làm ở đi chồng không biết chồng một chỗ này bố mẹ nó không nát chá à. à, thế là chồng là xã nào chồng của xã cô vai ờ, à cô vai à cô vai. thế thì hai vợ chồng đều ở ở ngoài hà nội làm cho cái cô lan rồi đúng không chẳng biết ở cô làm thì cô nọ đúng, đấy thì đúng, đúng cô làm đấy đây là em em em em xin ra ngoài cho cháu làm ngoài đấy làm cô lan hai vợ chồng làm ngoài đấy cô là ờ. cô, à. cô cho đi làm cũng là đúng rồi thì uh, uh, chồng thì đi bán hàng còn vợ thì làm ở trong nhà xưởng ừ. em vẫn uh, thỉnh thoảng vẫn sang sắp cháu bên đấy vợ là cô la hai vợ chồng đấy còn y y y y dần nhanh làm là công ty ít dần nhanh gọi đi đi làm vâng mua tại vì là mình, cháu mình... chưa đủ tuổi thì không thể làm công ty được đâu công ty người ta phải tuyển người đủ tuổi không đủ tuổi mà không là được công ty đâu đúng rồi tại vì ừ, không đủ tuổi công ty không đủ tuổi là công ty tao không nhận đâu Đấy, không đúng không đúng mà ta công ty không nhận được đấy không đủ tuổi cái đâu mà chúng em sao đâu anh à, hay hút thuốc lào các bạn ạ Thế <laughs> thông cảm với Giang anh Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000 ạ Ui rồi ôi 2000 hả? Vâng Thế là mấy cháu rồi? em có một cháu ạ à, kìa. vợ chắc là hai hai cam ấy vợ hai cam gần hai k tư mười hai ngày 16 tháng 12 2003 hai cỡ hai k năm à hai k ba hai k ba à? Vâng, à. tháng 12 hai k ba thì năm nay là 20 tuổi rồi năm nay là ờ, à, à 19 tuổi 19 dạ, tuổi trời ơi đừng mới được một cháu sinh gái nhỉ xinh gái mà vợ sinh gái, gái mà vợ xã nào vợ vâng, ở yên minh ừ, à, yên minh à vâng ạ chân từ sao là quen tận yên minh ừ, chân phây à chân phây à ừ, tán nhau ở chân phây tán nhau chân phây à vâng thế là yêu nhau luôn à không vâng, chú chú xem là thà này thà này chú để chú để rồi nó hay hay hay chín chín tán à chín mà sáng nó quy cho sai sáng quy cho còn chú không bật được hai mươi à thế là cháu sinh năm 98 à, nhưng mà xã ghi là năm hai nghìn à. bỏ là à. sáng khi bọn em sinh năm 2000 à. mong có thế là có đủ tuổi ăn bọn ấy sáng nhưng nhưng nó không không không đủ à. à đủ tuổi nó nhưng nó ít tuổi cháu không nữa là à, quen nhau mấy mấy mấy năm rồi cưới quen nhau gần một năm thôi à gần một năm à thế hồi hồi cưới đủ tuổi chưa vợ đủ tuổi chưa có cưới chưa đủ ấy. à thế bây giờ đăng ký kết hôn chưa vâng bây giờ có vâng, rồi, đủ tuổi rồi làm giấy phép sinh cho con chưa rồi làm rồi à cái đấy phải làm đầy đủ cho con nhá thì, thì mình được, được, hưởng các cái chế độ của nhà nước vâng ạ. Ừ, đấy cháu ơi nhiều thôi à người yên minh à yên minh thì... nhà yên minh yên cũng là người mông đúng không vâng. à. Cháu sao nhà mông mông em mang hàn ra Hà nội chính xác người mông nhở? Vâng. không phải người kinh <laughs> mẹ mẹ à, người mông mẹ giờ đang nói rồi nhỉ được uh, bao nhiêu năm rồi nhỉ à, hai tuổi rồi nhỉ lúc anh lên là được uh, mấy tháng nhỉ anh còn nhớ mà dạ. ờ Năm cái chú sinh chú, chú sinh lây là có mấy tháng đấy. Vâng. Thế anh Sơn mới bảo là hỏi cháu là ai, thế bảo tí nữa anh Sơn tìm hiểu, còn bảo cháu giới thiệu thì ờ, không sai đâu, đây là vợ của anh trai là, là ấy của mỉ cháy ruột đấy. Đây là đây mỉ của chị dâu. Mà cháu sinh gái không anh Sơn? Sinh mà. Ừ. Chứ em mới vào em cũng ừ, uh, ờ, lúc đầu mới ngớ em mới vào hỏi ờ, ai ai ai mỉ ơi, hình như sinh gái về ta chị gái à? Không phải đâu Chị chồng em đấy, ôi dồi ôi Sao là mới hỏi là, là, hai về nhà không chồng Có ai về nhà bố mẹ không? Dạ em vừa xuống được mấy hôm mới về À mới về à? Ừ hôm qua ừ. mới về ừ. Ờ, trước là em làm ở tỉnh nào nhỉ? Ở... Ờ, bạn, bạn em ừ. năm ngoái là bọn em đi làm ở dưới à, dưới à, Bình Dương Ở ờ, Bình Dương đúng không? Ừ. Anh còn ừ, nhớ Bình Dương làm rồi à? Ôi! Em bảo là, là em đi làm Nói tiếng tốt lắm em đi làm ở dưới kia mới có làm được 4 tháng nhưng mà về cách ly rồi ở dưới kia kiểu như là dịch bệnh quá nhiều ấy ừ. nên là người ta cho nghỉ nên là bé em không tìm được xe về. à nó ấy ta tìm được mà sao chú được chứ là hai vợ chồng đi à vâng à. chú sợ nấu nên là làm được 4 ừ, tháng rồi về cách ly được 5 tháng <laughs> không có tiền về nhà luôn khó khăn cho nên làm sao mà về được mới uh, vài tháng nếu đến Tết này mà em mới về. Nhưng mà về sau là không có tiền về sau là sao mà mà mà, mà về được đây? Thì hai vợ chồng cũng tiết kiệm một tí thôi. À, à. tức là bỏ tiền tiết kiệm là đi về đúng không? Vâng, à. Đúng Chứ nếu mà bảo là không có việc làm nữa, mình ăn hết thì ăn hết thôi, phải tiết kiệm thôi. Ừ, đúng rồi, đi làm phải tiết kiệm chứ, thì bé chứ không được tiêu. Ừ, ừ phí. À. Là vâng. chồng Mỹ sinh năm bao nhiêu? anh như em cũng không nắm được à? hai hai đến ba sao chắc là hai bạn ừ. hai đến hai đến ba gì đấy ừ. độ ý chồng này ừ. thế là cũng đủ tuổi rồi chồng là đủ tuổi rồi còn vợ chưa đủ tuổi thôi chồng có một năm nữa đủ năm đủ à hai linh ba thì 23. trai thì hai mươi thì nó mới đủ nhưng mà à. bây đang 19 thì mới chưa đủ à? Thế là uh, gái là phải 18 đúng không? Vâng. Mỹ là sang năm là đủ tuổi đúng không? Vâng ạ. Thế là sang năm sang năm năm cả hai đứa đủ tuổi mấy nấu sang năm đúng nhiều ừ. lạc quê lúc nào thì và lấy chín à đấy và chín rồi ừ. ăn được rồi ờ đấy quả lấy quả chanh này xào ngon mà anh sơn. sao ừ. gì xào được á ừ xào ăn ngon cái quả quả quả xanh này thế nhà không ăn có đu đủ xanh à không ăn bao giờ à? có ăn bao giờ không cháu ăn ăn ăn làm có nhưng mà ít đấy nấu hay là gì nấu với xào À, sao sao sao cũng được. À, ăn được mà. Ra, phổ có đừng đứng một chỗ này mà ờ. cầm cái máy thì mình cứ phải dí dí mặt này. Tao đây bình thường nó cầm máy này. Có sao? Sao thôi. quốc cái này không biết dày bao nhiêu anh Xuân nhỉ? 20 phân. 20 phân, hơn đấy nhỉ? 30 phân. À. Dạ. quốc cái cánh cửa sắp hỏng rồi đấy. Trình tường 30 phân. 30 phân đúng nhà trình tường luôn đấy. Nhà này dạ. ấm lắm. Bé. Ê. Nhà này bây giờ làm làm là trình tường đắt hơn nhà nhà xây đấy. Ừ. Không có đất làm đâu. Ừ. đất này nhà bây giờ mùng nứt hết rồi mà. Nhà nhỏ này dưới này có vườn rau, có bò, rau hay, bò. Rau. Rau đâu? Ừ. Rau ở đằng sau bên kia, nước này cuốn Nước thì lấy đây thôi. Dẫn tưới về. Ơ chào em nhá. Khỏe không? <laughs> làm sao là không gặp đấy toàn những anh em ông này của chú uh, con à. Ờ. cá vâng vâng vâng à. con cá của chú à con cá của chú tách ra nhà rồi ừ. Ờ. nhà đẹp nhờ phong thủy ở dưới trước mặt có cái hồ đẹp nhờ <laughs> đấy, sơn là thích rồi đấy ừ, nhưng mà trước mặt nhà có cái hồ ấy đẹp đúng không ừ. bố ăn luôn này sơn bố ăn đi ừ bố đi Ôi thịt gà làm gì nữa Lâu quá Lâu cháu không lên thì chỉ cần ăn rau thôi Sơn này đến vào đây đủ thôi này Ờ ok rồi chú này còn bắt gà nữa. Mỗi lần lên nhà Mỹ lại chú lại bắt gà này Sơn ạ Rất là ngại Gà Đấy Hôm nào mà Mỹ ấy mà đủ tuổi à, ăn cưới nhà ăn ra hỏi ăn cưới cái phải mời cháu nhá Đúng rồi, quên nữa đấy. Là quế cho thêm <laughs> ừ. sao à. thì không mày đồ dối thì mày điện ấy. À. <laughs> mình gọi điện nhá. Dạ vâng, vâng, vâng, vâng. Vâng, ở đây là... Chú, chú, dạ. chú già thì có có số điện. Vâng, vâng, Thái Sơn này cũng phải lên đấy. <laughs> không lên không được. Một, một, vua, một, nhà, một, nhà xoay máy vâng. mà. À. Ô, con bò thì mình đẹp hết nhà chú nhỉ đấy. Bò như kìa. Không có kìa thì mua về. Ừ, bây giờ còn mấy con chú? còn mấy con này bây giờ là bò là một co là của nhà nước ừ, đưa 10 à. triệu mình mua về à. nuôi xong là 3 năm thì mình à, không mất lãi ờ, rồi, rồi. thì mình à, đây là hỗ trợ nuôi đấy còn ừ, một con là hay. mỉ nó đi lấy chồng thì ừ, Ôi. mình à, nó chưa đủ tuổi thì ừ. mình lấy cái tiền của nó mua một con bò để đấy khi nào nó à, đủ tuổi đám cưới thì mình cưới, bán, bán đi để à, ờ. lấy tiền về ừ. có tiền đám cưới đấy à, đây một đám đây. cưới đây mất bao, bao tiền này à? đám cưới đây thì ít nhất cũng phải là ba bốn mươi triệu mới đủ ba bốn mươi triệu là tính châu ừ. bò chưa tính à... có tính châu bò chưa châu bò ba trong bốn trong ba bốn mươi triệu đấy là tính cả mua châu bò rồi hay là chưa mua không ba ví dụ như em gái thì mình am mà hay mình lấy của nó là sáu triệu nhưng mà mình muốn đám cưới cho nó ấy, thì mình cũng phải là nổi thêm 10 triệu ban mấy triệu đấy thì mình mới đám cưới được một lần thôi không mở tiền nạp cỗ ấy cho, cho làm cơm ấy. mình thái đấy là mình à, mua ví dụ như mình mua bò gì đấy cho cho em gái gì đấy à. tùy là chỉ còn bao nhiêu tiền sao biết được anh cái này là 26 triệu à? tôi chỉ biết vâng, một vâng, bò vâng. đấy thôi ừ. như đấy là mình lấy về thì mình à, để đám cưới nó thì mình ừ. à, mua ví dụ như mua tủ này mua các kiểu cho ừ. em gái với lại là mua một tí có gì thì mình mua đấy cho nó thôi cái này là nhà nhà mình là ra giá 26 triệu hay là họ nhà trai họ mặc cả có được mặc cả không không ạ tức là nhà mình bảo bao nhiêu thì nhà trai phải trả vâng nhà mình thì trước thì vì em gái nó à, chỉ gái ấy chỉ gái nó đi lấy thì bố mẹ nó ăn như thế Đúng thì mình ăn ít hay là nhiều hơn thì nó không bàn đấy thì ăn cho nó bàn đấy ừ. vâng Đúng đấy nhỉ em nhỉ? Cắt tổng cân Ờ gà trên này thì thôi rồi gà chạy đồi nó quá ngon luôn hôm trước nhà bí tư già là cũng con gà chạy đồi Ui, nhìn thịt thì biết ngay phát gà công nghiệp nó bé thôi nhưng mà chất lượng thịt của nó thì thơm ngon gà này bình thường là mình mua ở trên này là cũng phải một trăm sáu và trăm bảy nghìn một kg đấy dân bán ừ. thì cũng là từ trăm này ờ nhưng mà thường là trước anh mua ở bên huyện mèo vàng ấy một trăm sáu sáu năm trăm bảy đấy à, ờ, gà là... mình này ờ, nó đắt nhưng kiểu gà công nghiệp em nó có 65 nghìn thôi đây gà gà tàu ờ, ấy về mua xong ừ. rồi người ta ừ. bắn đá mà đây đang vào chợ mua gà này là thịt nó ngon em này bắn này nó à, ăn cỏ ăn con run con dế nó vâng. chất lượng nên là mua bình thường người hâm mông người ta không bán đâu con gà đấy ở thật sự như kiểu khách quý ở trên này như người ta ấy người ta mới mổ đấy các bạn ạ <laughs> không đơn giản giang đi nhiều ra biết nên là rất là thích thịt gà thơm mà nó ngon hôm trước anh cũng cũng hay mua mà mua bà con ở bên kia kiểu mình hay mua về muốn ăn ấy thì anh giả ví dụ người ta đòi trăm rưỡi thì anh cho trăm sáu thì công bà con nuôi con gà đơn giản hiểu và mọi người đừng có làm gà nữa đấy con này chỉ cần uh, cân tám lạng là ngon rồi nhiều cân ừ. đi, à, đi cũng... chỗ uh, hôm trước anh đưa đi ấy à đấy à cũng nghĩa là cả hai vợ chồng cùng làm cho cho cô Lan luôn à ô thế thì tốt quá ờ à, nói gì anh thử tí nó điện cho cô Lan để xem hỏi cô Lan là có phải vâng. <laughs> thế không nhá vâng. để có gì là động viên Ờ, làm mà cho cô cũng tốt mà sau này à, hỏi kinh nghiệm có thể đi làm thêm hỏi cô có gì công việc làm thêm mình kiếm thu nhập ấy buổi tối là đi bán cái trà đá ra biết gì đấy mà mình biết tiếng kinh ấy rồi anh anh thử điện cho cô rồi anh sẽ hỏi cô thử xem anh điện cho cô Lan để để giúp đỡ hai chồng sau này có kinh tế về phát triển cô là người tốt ừ, cô không như người khác không lừa đâu ờ, không phải đưa mọi người đi bán rồi lừa lọc mọi người như thế này đâu xính từ đấy là không đi làm thì cô mới buồn nữa thôi xuống nhưng làm không quen không quen Củ chảnh lắm Đu đủ xanh này uh, à, sao lòng gà em ạ Không như ngày xưa đâu ừ, Sao lòng gà mề ngon mà Đủ ừ, mình đấy ừ. Đấy Đấy Đây là giúp việc này cũng thành sỏi rồi Bà anh em thì uh, mua thịt, miếng đậu vào nữa để uh, cùng uh, gia đình uh, cô chú anh em nghỉ cơm bữa trưa hiện tại là cũng một giờ một giờ đấy chưa được ăn đâu. Mọi người trên này hay ăn muộn lắm nước của em mì ờ, dẫn từ núi xuống dọc theo đây ở đây ờ, rồi đó thái thái trong đây là tuyển cho các cái được cái chả chặt thịt nhìn này thịt ngon luôn đúng là đồi luôn bộ có thấy cho bé à cho vào đây luôn ờ, rang luôn đúng không ừ cho vào đây rang luôn đi gan đây tí nữa xào với đu đủ này rồi, vâng, này sao đu đủ sao, lắm. Sao cho đu đủ. Rồi, sao đu đủ. Rồi, sao pha cho đu đủ. Dạ. Tròn cho bẹ ẩm một rồi. Còn đi là mỡ. Vâng. À, mới mới đây. Ừ, rang rang thịt gà. Mới rang thịt gà. Sao cho thịt gà đây. Ờ vâng vâng. người một chân một tay nhanh lắm đây bà con chứ khó chả đúng chảo khổng lồ luôn đấy bây giờ thì phải rau dùng ừ. chậu to thì ừ. chai cả bên này này nhiều đấy đưa cho các cháu hết cháu nhỏ dạ. toàn dạ. đi chân đất rồi là là lồng ngồng nhưng mà các cháu rất là khỏe luôn đấy trên đấy <laughs> bé lại ờ. bé kia bé quay lại bác chô cháu nhỏ hay ngại ôi kia kia Đấy, à, cho đây vào thôi. Đấy. Ờ, mấy anh ờ, em mới ờ, làm cơm xong chú ấy cũng ăn hơi muộn một chút với các bạn thông cảm nhá đấy vào đây thôi sơn vào đây đi đấy em vào đây gọi cả cô vào luôn đi cô còn nữa cả gia đình đó ôi cháu không dám ngồi chỗ các cụ đâu anh sơn ơi không không ngồi đâu rồi chú ơi cứ thích uh, bố mẹ cứ thích ngồi gần em cơ đấy <laughs> đấy đồng bào uh, trên này thì uh, cũng chẳng có gì đâu thì các bạn ạ anh sơn giới thiệu cho mọi người món gì hôm nay nào nhỉ Đấy, chuyển nha đây là đậu đây canh đậu không đậu đậu canh đậu này đây là đu ờ, đủ xào đu đủ xào ờ, đây lợn rang đây là canh gà rồi gà gà đây canh gà canh gà canh gà thôi gọi gọi vào đi chú ơi cả ấy vào đi Lô, cô vào luôn cả của của em vào luôn đi ngồi chung nhau lâu lắm không làm nhau thì à, Ờ, lâu lâu lâu lâu nam đây cả nhau đấy mình nằm đây cô vào đây ngồi chú đúng rồi chú vào đây đây vâng, vâng, vâng. để cô ngồi đây là vợ ừ, được chú mẹ vợ nghỉ đấy đủ rồi cho em thấy gọi cả vợ em ngồi vào đây và cháu nhỏ ai, đang bế em cá rau cá rau xuống đây à đây à tôi tí ờ, mang ờ, canh để canh cho các cháu nhỏ vâng có đâu canh cho ừ. mua xí vào đấy của trời Đức ờ, sắp đũa hay là đi việc với cho chú ấy. Đốt đây rồi. Không chẳng có gì đâu thì ờ, tình cảm của bà con thì ờ, Giang cũng cùng với Sơn rồi quay lại đây thì cũng một năm rưỡi rồi đấy nhỉ khá khá là lâu nên là khi mà cái tình cảm bà con dành cho Giang mình cảm thấy là bà con mông cho là người sống rất là thật thà tuy thì cái cuộc sống của bà con trên vùng cam người biết còn rất là khó khăn nên là Giang đi ờ, quay lại để thăm hoàn cảnh thì hy vọng rằng những cái thước phim của Giang này cuộc sống hàng ngày và đời thường thì ờ, sẽ được mọi ờ, người chia sẻ để mọi người biết đến về cái cuộc sống văn hóa của người đồng bào tộc Hơ Mông ở trên Mèo Vạc Hà Giang và những hoàn cảnh gia đình khó khăn thì uh, các bạn anh chị à, tất cả mọi người có thể chia sẻ và lan tỏa sự yêu thương đến rất là nhiều người như hảo ừ, tâm mong muốn giúp bà con có thêm một chút à, ừ, kinh tế thì mọi người có thể liên lạc với Giang nhé Thôi thì ờ, ấy đi mọi người nhỉ? Ừ, đó, đó, đó, đó, đó, thôi Chúc bà không có ý gì nhất chúc anh chúc anh ra với anh sơn nhá chúc anh đấy gia đình của cháu là bọn em là mạnh khỏe chú sơn chú ra một khi một bắt đầu về là chú bánh mì đấy không có gì đâu không đâu đấy còn hỏi anh sơn là muốn ăn miền mén mà thì nhớ là cái hương vị ngày trước mì cho nó là miến đấy dính tàu mông tây miền đấy thì có rau cầu thì có dính tàu mông mồng câu này chị ăn mềm mé thôi à, đi chúc các ờ, sức khỏe nhá cô chú nhà và tất cả em nhá một câu ờ, tất cả các bạn nhá ờ, chúc sức khỏe tất cả câu đều xin cảm ơn đúng rồi không dạ. trồng lúa thì sẽ phải ăn mềm mé như gì thế thôi bởi vì là um, à, mấy năm nay là cái xuống nó nước yếu mà cô nhá ừ, men nhá dạ, má mày men dạ, ra vâng. cô ăn gạo chúc anh sức khỏe nhá ăn quen đúng không có người là khoan quen mà chú xem nhé lâu lâu nó không rơi nhà chú vâng cháu anh sức khỏe nhá chú bắt tay lâu đấy chúc anh sức khỏe nhá tôi bỏ từ nhiệt xíu hết từ từ hết tôi bỏ từ nhiệt xíu hết câu đây là không biết tiếng à, vâng. tiếng nói tiếng mông dạ, tiếng mông này chú sinh chú ra để cháu nên không nghe rõ dạ, dạ không cháu thì anh em em dùng đi mời tất cả cô chú nhá dạ, dạ, tất cả nhà nhá tất cả mọi người nhá ừ. vâng. đang thử trước cái món ờ, đu đủ xào đây là đu đủ xào đâu ừ. ngon mà cháu thích nhưng mà nên cháu mới bảo chú là ở nhà có đu đủ xào đâu xào lòng gà vâng. ngon ừ. lẩu ăn đơn giản ngon gà rừng thì à, mọi người biết là rất ngon bờ mông chắc giống mỗi lần lên cho cho cho luôn cho chú là cho, cho mẹ mình gà hay bắt gà lắm mổ anh ăn nước tự nhiên nhá tự nhiên đi Nếu mà dùng tự nhiên làm cho là mà là đúng đi vâng tự nhiên đi là chỉ chỉ ở tay thôi chỉ ở tay là chỉ ở tay thôi vâng tay mình mua từ tay mình nó là chỉ à số dài vâng vâng ăn đi lần lâu dùng đi dùng đi đúng lần lâu thì về thì không có gì đừng ăn đi cơm này ngon rồi ăn đi ăn đi cơm này ngon rồi đấy trơn đấy lưu lại kỷ niệm đấy, đấy. đây <laughs> là chụp chụp ăn đi ăn đi cho ăn thử miếng thịt gà này Ôi. À, Mực gà bạn hơi ngon nó không phải chê rồi đúng không? Nói chung lần đầu tiên được ăn cơm là, là có chú đấy Nhờ Ờ lần trước không ăn lần trước Như ăn đâu Lần trước không lần đầu tiên chứ ừ. ừ. Thì em mới bảo Mấy năm, mùa 2 năm rồi ừ. Gần hai năm rồi, gần hai năm rồi Mới là vào trưa cũng không nhớ tại vì mình... Ok, tháng 5 đấy Vâng chỉ còn trước là... Vào đây hai lần vâng. rồi ừ. Đây, đây cũng xính này, xính đầu tiên là dẫn vào này Vào hai lần nhưng mà chưa ừ. đến ở đây Ờ. Lần vâng, vào đây là một lần uh, ở ngoài, phát phát quà ở ngoài nữa, không ừ. vào đây ừ, Em nó chụp ảnh, hôm nay tí chụp theo chụp ừ. ngang chứ nó mới rộng chứ à, ngang máy ra được. Thì... ngang máy thế nó mới nhiều, nhiều người đấy à, đúng rồi lắm hết người cả nhà là cả vợ luôn đấy đặt chế độ tự động thôi nó dơ xa ra bà bà Ôi, sơn đẹp trai mình chết rồi <laughs> à quay quay quay à Mặt ở góc à. rộng chủ à, góc rộng à nó lia máy 60 độ lia ừ, lia máy góc rộng à ờ. mới tiến đi à, <laughs> em muốn ờ, lưu lại những kỷ niệm của của gia đình khi mà gặp lại em phải <coughs> vui lắm mình mới như thế đấy bản thân giang đấy đâu thôi mọi người dùng đi mọi người dùng vâng rồi rồi Đấy, video thì à, bây giờ ăn uống rồi đấy thì à, Giang à, cũng ăn cơm của mọi người có lẽ thì Giang cũng xin phép được, được khép lại video của Giang lần này đây thôi nếu vì tính khán giả trên kênh của Sa Trường Giang của xuống vùng cao thấy video của Giang hay và ý nghĩa thiết thực thì hãy à, cho ra một like, một chia sẻ và một ủng hộ kênh. À, anh Sơn uh, nhỉ cái nhỉ? Chào khán giả cái nhỉ? Ờ, xin chào khán giả nhá. Vâng, chào tất ờ. cả mọi người nhá. Dạ, dạ. Dạ. Hôm em có thể chào và chào mọi người nhá. Vâng, chào, nhá. Đấy. Vâng. Cô chú à, có ừ, nói chào không? Bảo mì nó xem đây. Có, có nhắn gì mì không? Bảo mì nó xem không mỉ mỉ vào xem nói, bây giờ cháu đi, nó ờ, tiếng mông được mỉ đi. Ờ, nó tiếng mông với mỉ ấy là dặn mỉ cái gì không có có, có. nông thì à mì à có răng mì không tí là răng siêu phê hãy à hãy à, chị <laughs> Chú nó tiếng bông được thì mì sẽ nghe được mà mì à mì ừ. ừ. à nó này tí là ra thế tí sinh lấy tí siêu à, chỉ thế này à ôi không món nó mì chỉ nhớ treo mì mua con giò đó đi làm thuê Ừ, vâng, cố gắng. Có dặn con cái gì không? Đấy. Này là sư ừ, giò à, hậu liệu thế tốt gì không? công cá để đóng có tiền à, à, à, đấy rõ hậu lĩnh nhá vâng, <laughs> cảm ơn chú đấy thì là xin thân nhẹ à, bố của mình cũng đã dặn dò mỉ qua cái thước phim này thì à, mong là em mỉ sau khi xem được thì hãy nghe những chắc gọi về suốt nhỉ mỉ nó mới gọi về ừ đấy bây giờ anh trai là có ai dặn mỉ không có nói gì với mỉ không vâng trai thì à, cũng mong là mỉ à, có gắng làm để à, kiếm được tiền à. ừ. Thế mong là vợ là cũng gắn là đóng có tiền ừ. bố tiếng vâng, ừ. mông được mà ừ. ừ. ừ. hai em muốn nói gì với Mỹ không vâng Mỹ cũng ờ, hay theo dõi mọi người mà vâng. Ừ. em Mỹ thì đi làm ở dưới đấy thì cố gắng làm đi hôm nay là một ngày vui mừng anh Giang với lại anh Sơ với lại anh ờ, anh tên gì nhỉ Đức Đức nhỉ anh Đức về thăm nhà anh trai của em Mỹ ấy thì hôm nay là mình cũng có gì đâu chỉ có một bữa cơ bình thường mình ăn tí thôi nhưng mà em mỉ làm ở dưới đấy thì không ở nhà thì cố gắng đàn để mới có tiền kiếm được tí tiền nhé À, rồi. cảm ơn em nhá dạ. thôi gia đình mình uh, tự nhiên thôi nhỉ ừ. Dạ. thì, uh, xin phép được kết thúc ở đây để cho gia đình ăn uống tự nhiên đấy rằng dạ, xin uh, kết thúc video nhé hẹn uh, tất cả quý vị ở video sau